lấy chồng không phải là cuộc đua quan trọng là cái điểm rơi là rơi trúng người thôi khi em đã bản lĩnh và đã hiểu và em đã phân tích rồi chính phụ huynh chúng ta cũng đã nhìn thấy được cái tỷ số mà bây giờ gọi là lý hôn nhiều hơn là cái kết hôn trước hết phụ nữ cần có là gì hãy tìm một công việc độc lập bản thân bởi vì khi mình độc lập thì mình mới có những cái quyết định sáng suốt cái sự độc lập đó tạo cho mình có rất nhiều vốn sống khi mình va chạm với xã hội để mình mạnh mẽ hơn thứ hai mình sẽ sáng suốt để chọn ra một cái người đàn ông cho dù đó là người yêu thôi nhưng mà cũng phải chọn xứng sẽ trẻ thôi thời điểm đẹp chính là thời điểm mình chọn được người đàn ông phù hợp chứ nó không phải là độ tuổi và thời gian 50 tuổi mà bạn chọn được người đàn ông xứng đáng thì đó lại là thời điểm đẹp còn nếu bạn chọn một người đàn ông mà lúc bạn 20 25 nó là đẹp đẹp ở độ tuổi và nhan sắc rồi 5 năm 10 năm sau bạn vừa là mẹ bỉm sữa tóc thì buồn xù rồi cảm thấy chết là buồn quá không ăn được vì chồng tôi đang đi đi đi với một cô gái khác đang rất là xinh và đang rất hot girl vì vậy nên là với kỳ quan điểm thì thời điểm đẹp nó không phải là thời gian mà thời điểm đẹp là bạn phải mặc được một chiếc áo cưới với một người đàn ông mà bạn tự tin là trao chìa khóa trái tim của mình cho người đó hãy chọn một người đàn ông mà dám chấp nhận hết những gì mình đang có hạnh phúc quá nó sẽ đến từ những điều đơn giản giống như những người nghèo khổ thì chỉ cần họ ăn cơm đủ ngày ba bữa họ no là họ hạnh phúc với những người mà thiếu thốn chút tình yêu họ chỉ cần một chút hơi ấm ấm áp của tình yêu bên cạnh đó cũng là hạnh phúc dạ thì dạ cũng cảm thấy rất là hạnh phúc và viên mãn với cái hôn nhân của mình à, chồng thì hiền lành ngoan ngoãn con cái thì lễ phép dễ thương còn em là cái gì dạ em là một người vợ đảm đang à, yểu điệu thục nữ yểu điều thục nữ dạ ờ, mình mình nói thật với nhau đi công dung ngôn dạ. chị hơi sự sự khi nói ờ, bản thân mình vậy xung quanh em lúc nào cũng đầy đủ công dung ngôn hạnh là là chị dạ là biết làm hết tất cả mọi thứ cho ông sống cho chồng cho con xóm chị là bốn người tên công tên dung tên ngôn tên hạnh à. <laughs> con người tạo nên cái tên chứ cái tên cũng không tạo nên con người thế cho nên là mọi người chỉ cần nhìn đến mình thôi chắc chắn sẽ như nước sơn tùng mtv à sơn là núi tùng là cây tùng cây tùng là mọc ở đâu cây tùng mọc trên núi đây là quyết định sơn tùng em thì đây là nó có cả chiến lược đúng rồi cả một chiến lược nếu như trong một tình huống phải chọn giữa lý trí và con tim thì em sẽ chọn gì em trả lời luôn chọn con tim vì đó là con người của em chứ không phải là một ai cả rất nhiều người có thể nói rằng mày làm thế thì mày làm business không mày làm thế thì mày làm kinh văn đó là tư tưởng của em rồi tư tưởng của em là em phải sống với đúng lương tâm của em người đó có sai nào trong đấy nhưng họ là một người tốt ừ. họ là một người chân thành ừ. họ là một người thương em ừ. vậy thì em sẽ có trách nhiệm kiên nhẫn với họ cho đến khi bước qua sa mạc đó em thấy một thành phố thật đẹp thì em sẽ dừng lại dạ. đó là em em biết rằng cái điều đó nó sẽ làm cho em bị vất vả bị khổ tâm nhưng mà em cảm thấy thà em khổ tâm như vậy còn hơn là em buông bỏ ừ. một ai đó hay một thứ gì đó ừ. trong tình bạn và đặc biệt là bản thân á thứ nhất tiền bạc phải rõ ràng thứ hai bí mật phải hạn chế đó ờ, hồi nãy em nói và cuối cùng á đó là gì đó là trai ấy đấy đừng có chia sẻ với cái người mình đang thích và cũng đừng có nói cháy lần rồi à, mà lúc học riết học lớp 10 à. xong rồi tự nhiên mình nằm ngửi nằm ngủ mình thấy cái mùi khác mình cứ ngủ thôi xong cái mẹ cháy ra con ơi cháy bỏ hết cháy bỏ hết luôn không? bỏ hết mình vẫn chưa nghĩ ra câu chuyện nó là cái gì hết đang ngủ hả chuyện gì vậy vẫn ngồi thản nhiên chuyện ừ. gì vậy mình thấy phòng mình khói biên ngức ủa sao phòng mình đây mấy cái khói mới lạnh mà nó là đặc quá ta <laughs> vậy là nó chưa tỉnh lắm đúng không chưa, chưa tỉnh ngủ luôn chưa tỉnh trời dã man lắm không thì ra đó là câu chuyện thì cái riêng lại diện y chang mẹ đó à, ok dạ yeah. đúng là cái trái nhà là phải vậy ừ. các bạn có thể ngủ nướng kiểu gì nhưng mà trái nhà là phải vậy ừ. hai mươi mấy hai mươi sáu tuổi mà mình chưa hài lòng về bản thân về cuộc sống của mình thì mình chưa hẳn thành công công ở mức độ nào ở mức độ đó là không còn ước mơ là mình sẽ hả làm cái gì đó khủng khiếp nữa mình cứ cố gắng cố gắng và mình tin điều đó đến thì nó chắc là mình thành công còn nếu như mà vẫn còn chỗ không biết là chuyện vẫn loay hoay với những ước mơ của mình hai mươi sáu vẫn còn quá trẻ để bạn cố gắng tự nhiên bạn ngồi một chỗ bạn suy nghĩ là nên an phận hay là nên lại quyết tâm để lấy được giàu thì sao không được bạn quyết tâm làm giàu đi trinh thì cả nghèo gì đi ra đường gặp thấy thấy một cái người phụ nữ quyền lực họ tự chủ nó có sức hút vô cùng ừ. chứ không phải là một cái người con gái bình thường và có một cái ước mơ lớn là lấy được chồng giàu hay một người chồng phù hợp đó mới là người phụ nữ to lớn vĩ đại những người mà chúng ta yêu thương nhất vô tình có thể là những người làm tổn thương ta nhiều nhất và những người mà chúng ta làm tổn thương lại chính là những người mà yêu thương ta nhiều nhất còn hơn là có một người cha không ra gì nhưng các em thử hình dung nếu như chỉ nghĩ đến mình mà cho ra đời một đứa con em có nghĩ đến thân phận của con mình khi nó đến trường chắc chắn sẽ phải có một cái ngôi trường dành riêng cho những đứa trẻ không cha bởi vì bao nhiêu đứa trẻ đi học còn bị đánh bị kỳ thị về đồ con hoang này đồ con không cha này những người mẹ có nghĩ đến điều đó cho con mình không nếu như vậy thì là mình có lỗi rất lớn thể nói là cái mạng xã hội nó có một tuyệt vời là như thế này này nó làm cho người ta cảm thấy là có thể có xã hội có thế giới nhìn vào mình chứ còn bình thường có rất nhiều con người không bao giờ có thấy thế giới nhìn vào mình đâu họ sinh ra họ chỉ có mấy nhúm họ hàng con cháu trong cái nhúm thôi khi họ vỡ được cái đấy họ mới phải tận dụng mà cái tận dụng đấy không có xấu đâu và khi họ tận dụng một cái sự đồng cảm của của xung quanh như vậy thì họ sẽ tận dụng lúc xấu họ sẽ tận dụng lúc tốt họ sẽ tận dụng lúc vui họ sẽ tận dụng lúc buồn lương giang tin rằng mình giải quyết được nhưng có rất nhiều loại họ hoang mang họ không giải quyết được hoàng là người cực đoan nhưng mà trong chuyện này thì lại không dạ. không không không, không nói dứt khoát em ghê luôn á để đến lúc mà ba mẹ mình khóc rồi á mình mới bắt đầu mình cảm thấy là ờ thương ba thương mẹ mình nói nó muộn rồi mà trong khi trước mặt tại sao mình không làm được cái điều đó đi hành động cái điều đó đi mà cứ suốt ngày đi ra ngoài đường ờ, dạy dỗ tất cả mọi người là phải biết thương ba thương mẹ nhưng mà về đến nhà không làm được điều đó em sẽ nhớ nhau hơn bây giờ tình yêu nào hiện nay đang rơi vào một cái tình huống giống như Long và Trinh cho là đủ lệch đi có thể là người người đàn ông có thể là lớn hơn người phụ nữ uh, ờ, 10 tuổi 15 tuổi thì chúng ta cũng đừng nên uh, lấy cái đó là một cái mặt cảm cái tuổi tác nó không quan trọng mà cái quan trọng cách sống vâng. và cái cách sống đó nó sẽ đem lại cái sự tươi trẻ cho người đàn ông buồn phần mình chỉ toàn phiền lo chỉ biết là nhìn nàng bên người ta tôi vẫn ở nơi này của ngàn lời ca mình ở với một ai đó và mình cứ suy nghĩ là mình phải canh điện thoại hay là em rất là gặp nhiều bạn bè của em á có những cái trường hợp á nó canh điện thoại rồi để đây biết tên để là password yêu xong rồi mình làm thế mình tự già ra xong rồi cái này đi dùng áp được ra quá mà nhưng mà nếu yêu một ai đó mà bị cảm giác đó thì người đó chưa phải là người cuối cùng đúng rồi hay cả một cứ cuốn chấp mình gặp họ là cuối cùng cảm giác đó mà là nhất phụ nữ là là thứ bảy năm tức là chị tình cảm giác đó là thật sự không bao giờ bự đúng rồi quý vị thích ai quý vị hãy đến và hỏi người ta xem à có available hay không nếu được phép chúng ta hãy đến việc gì ngại nhờ à đúng rồi à, nếu mà người ta nói là ok bây giờ uh, cửa hàng chúng tôi đóng cửa <laughs> thì thì mình lặng lẽ ra về thôi chẳng việc gì phải hàng đã có ai vào hay chưa đó nhớ câu đó <laughs> không rồi đi rồi em xem đó lấy chồng sớm cũng được lấy chồng muộn cũng được có kinh tế rồi lấy chồng cũng được hay gặp chồng giàu chồng lo lấy cũng được về chồng đưa tiền cũng được chồng không đưa tiền cũng được mà hy sinh cũng được mà không hy sinh cũng được miễn là các bạn đừng đánh mất giá trị của bản thân mình người đàn ông đó có thể hết yêu các bạn nhưng không bao giờ được phép ngừng tôn trọng các bạn nếu các bạn giữ được sự tôn trọng của người đàn ông thì mãi mãi các bạn là những người phụ nữ có giá trị trong cuộc sống